Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường à, vàng, chứng khoán, tiền tệ, à, dầu tuần cuối cùng của năm 2020 của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm. Như quý vị biết, tuần qua là một tuần đúng như chúng ta dự báo từ đầu tuần. Tôi dự báo từ đầu tuần trước, cuối tuần trước. Tức là thị trường uh, giao dịch 3 phiên đầu tuần, hai phiên cuối tuần thì nghỉ Noel và thị trường có xu hướng là đi ngang, đóng cửa tuần với một nến là Doji và thực tế thì thị trường mở cửa và đóng cửa tuần đúng là một nến doji. Trong tuần thị trường có biến động và tuần qua một tuần giao dịch rất thành công của chúng ta đối với cậu vàng. Đây chúng ta có thể xem lại nhận định tuần trước. 881 chúng ta không làm gì. Nhưng giá lên lên trên 1009, đặc biệt là 191X thì chúng ta bán nha. Dừng lỗ 1925. Chốt lời hướng về vùng 1880, xa hơn là vùng 1860. Trường ngược lại. Nếu giá vàng đi xuống thì chúng ta nhìn trên chart daily đây chúng ta có thể thấy là giá vàng sẽ được hỗ trợ tại hai vùng vùng thứ nhất là quanh 1858 1860 ờ, vùng thứ hai là 1845 1847 như vậy chúng ta sẽ canh mua tại hai vùng này Đấy, chúng ta sẽ dừng lỗ tầm 78 đô và chốt lời thì chúng ta sẽ chốt lời là tầm 25 30 đô Đấy. như vậy tuần tới chúng ta có hai vùng chúng ta canh phản ứng của giá vàng về đó để chúng ta mua nhá là vùng 5860 nếu vùng 5860 chúng ta bị dừng lỗ thì chúng ta sẽ canh mua vùng 4547. Đây là hai vùng mua tuần tới. Như vậy tuần tới giá vàng xu hướng chính chúng ta ưu tiên là nếu giá vàng lên thì chúng ta bán xuống mà xuống thì chúng ta mua lên. Chúng ta sẽ lấy giá tham chiếu cộng trừ khoảng 30 đến 40 giá thì đấy là vùng mua bán của chúng ta. Và chính xác tuần qua giá vàng đi đúng theo cái giá tham chiếu cộng trừ 30 đô và chúng ta giao dịch cũng tại những vùng đó cũng khá là thành công trong tuần. Giá vàng lên cao nhất được ở vùng 1907 thì quay đầu, xuống thấp nhất thì về đến vùng 55. Đấy, vùng mua 5860 chúng ta rất là hợp lý, còn vùng giá trên 1009 chúng ta bán cũng là vùng hợp lý. Giá không lên 191x nhưng vùng trên 1009 là vùng chúng ta canh bán. Tuần qua gần như chúng ta bắt đúng vùng đỉnh và vùng đáy của giá vàng. Giá vàng mở cửa đầu tuần ở 19 1880 chúng ta không làm gì. Đó là tuần qua tuần tới thì xu hướng của giá vật cậu vàng sẽ như nào và thị trường sẽ biến động ra sao thì trước khi đi vào phần phân tích kỹ thuật tôi sẽ điểm qua về phần ờ, tin cơ bản tuần tới ngày thứ hai các thị trường lớn cũng nghỉ Mỹ ờ, Anh nghỉ Canada nghỉ vẫn là bank holiday Mỹ thì quay trở lại giao dịch nhưng chưa có thông tin gì quan trọng Đấy, buổi sáng thì thị trường Nhật Bản có thông tin nhưng nó cũng không quá quan trọng ngày thứ ba cũng không có thông tin gì quan trọng À, chỉ thông tin là doanh số ờ, nhà chờ bán với lại ờ, PMI Chicago ờ, dầu thô ngày thứ năm cũng nhiều thị trường lớn nghỉ như thường lệ thì Mỹ không nghỉ Đức nghỉ thị trường châu Âu nghỉ Nhật nghỉ ngày thứ năm rồi đấy PMI Trung Quốc này đấy, số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp như thường lệ và thứ sáu thì cả thế giới nghỉ vì là ngày Tết dương lịch như vậy tuần tới cũng sẽ là một tuần đầu tuần và cuối tuần nghỉ giao dịch 3 phiên giữa tuần đó. Bây giờ các bạn nên nhớ là từ Noel cho đến Tết Dương thì thường quỹ là hạn chế giao dịch. Do vậy ừ, nếu không có biến động bất ngờ thì là giá sẽ có xu hướng đi ngang. Do vậy chúng ta cũng ưu tiên là gì? Trong tuần thôi. Lên cao đến vùng kháng cự thì chúng ta bán, xuống hỗ trợ thì chúng ta mua. Đấy, xu hướng của những cái uh, tuần phiên cuối tuần này thường là đi ngang. Nhưng tuần tới xét về thông tin cơ bản chúng ta sẽ có một chút thông tin uh, chúng ta đáng chú ý nhá. Thứ nhất là chúng ta biết Anh và EU đã đạt được những cái thỏa thuận sơ bộ và cái chi tiết cái thỏa thuận Brexit sẽ công bố và lúc ấy chúng ta sờ xem phản ứng của thị trường như nào. Thứ hai là chúng ta biết là 28 là hạn chót của phần uh, cái gói cứu trợ và ngân sách của chính phủ liên bang là hết hạn nếu mà hết 28 từ hết thứ hai đấy mà tổng thống Donald Trump không ký uh, cái quyết định uh, gói cứu trợ mà đã được lưỡng viện thông qua 900 tỷ đấy và ngân sách 1.400 ờ, tỷ mà lưỡng viện đã thông qua tuần trước ấy thì chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa và chúng ta quan sát xem là những cái biến số chính trị đó, địa chính trị đó khi nó có diễn biến bất ngờ thì thị trường sẽ phản ứng thế nào để chúng ta giao dịch. Còn nếu bình thường theo đúng kỹ thuật, loại bỏ thông tin biến cố bất ngờ đi thì tuần sau thị trường sẽ có xuống đi ngay. <laughs> thị trường sẽ lại uh, dao động tiếp tục trong cái biên độ đi ngang theo kỹ thuật và muốn biết đi biên độ kỹ thuật thế nào chúng ta sẽ đi ở phân tích kỹ thuật thôi cả còn một điểm lưu ý nữa quý vị lưu ý nhé cái uh, thứ nhất là cái dịch bệnh covid thì đang hoành hành rất là mạnh tuần qua thì uh, đã có những ngày là chúng ta có trên 13.000 người chết đặc biệt là Mỹ đã có những ngày số người chết kỷ lục chạm hơn 4.000 người và hơn 400.000 người nhiễm bệnh thực ra hiện nay thì toàn bộ thị trường tài chính đang phớt lờ cái ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng nếu một lúc nào đó mà thị trường tài chính phản ứng với cái tình hình dịch bệnh thì chúng ta nên lưu ý là lúc đấy nên thoát trạng thái nhá bởi vì nếu nó phản ứng thì nó sẽ phản ứng rất mạnh đấy bởi vì tình hình dịch bệnh thì nó đang rất xấu nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế hiện nay thị trường đang phớt lờ nhưng nếu một lúc nào đó thị trường mà quay trở lại phản ứng với tình hình thực tế thì chúng ta lưu ý luôn chúng ta nên tránh xa Tự chung lại cơ bản thì tuần tới không có tin gì đột biến cả tuần cuối cùng của năm rồi cũng không ai muốn làm việc cả do vậy chúng ta cũng thế thôi tuần cuối cùng của năm thực ra nếu một năm các bạn giao dịch thành công rồi tuần cuối cùng này các bạn nên nghỉ bởi vì từ Noel đến sau Tết Dương một tuần là các quỹ và các tổ chức lớn họ nghỉ các bạn cũng nên nghỉ còn nếu các bạn vẫn muốn giao dịch thì tôi nghĩ là các bạn nên hạ volume khối lượng xuống nhé còn chúng ta trở lại với phân tích kỹ thuật tuần tới nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục biến động trong biên độ sideways Đấy, sideways biên độ rộng tức chúng ta sẽ lấy biên của tuần trước của thị trường thôi thị trường vẫn sẽ tiếp tục hướng đến đây cạnh trên của trendline là vùng 1905 1910 khu vực này đập cạnh trên trendline chúng ta bán thôi không vấn đề gì cả nha chúng ta dừng lỗ 78 đô đấy chốt lời chúng ta vẫn hướng về mở cửa tuần 1880 Ngược lại nếu thị trường xuống, đấy vùng 5560 vẫn là vùng chúng ta mua. Xa hơn là nếu thị trường test xuống vùng 4547, đấy tùy theo điểm chạm trong tuần nhá. Điểm chạm sớm. Đầu tiên thì chúng ta vẫn là vùng 5560 chúng ta mua. Đấy, dừng lỗ 78 đô, nếu vùng này dừng lỗ thì chúng ta xem phản ứng giá vùng 4547. Nói chung là chúng ta vẫn lấy biên độ tuần trước để chúng ta giao dịch. Nếu có đột biến ra khỏi biên độ thì lúc đấy tôi sẽ áp lên chiến lược sau. Còn tiến luộc tuần tới vẫn là trên 1.900 chúng ta bán xuống và quanh 1850 55 60 chúng ta mua lên tuần tới biên độ giá vàng cũng đang rất là dễ tính chúng ta chưa có cái diễn biến bất ngờ nào cả do vậy chúng ta cứ đúng kỹ thuật và chúng ta đánh thôi <clears throat> còn nếu mà chúng ta phải chờ đóng cửa tháng nhé thực ra ngay cả tôi cũng vậy tôi phải chờ đóng cửa tháng chờ thị trường kết thúc năm thì lúc đó năm nay chắc chắn là một năm tăng giá của cậu vàng rồi năm tăng mạnh rồi nhưng tôi rất quan tâm đến đóng cửa của giá vàng đấy đóng cửa ở đâu à, nếu giá vàng đóng cửa mà vượt ngoài kênh này vượt trên 1 1009 thì lúc đấy xu thế nó lại là khác lúc đấy thì giá vàng sẽ vào một xu thế tiếp diễn tiếp diễn trên đồ thị tháng đấy mà lá cờ tiếp diễn này trên chart tháng này mà break out thì lúc đó chiều cao cán cờ ít nhất giá vàng phải chạy được tầm độ 4 500 giá đấy nếu đối với xu hướng tiếp diễn tức là hướng đến vùng 2260 nếu nó break out còn ngược lại nếu giá vàng không break out thì giá vàng sẽ tiếp tục điều chỉnh đấy và hướng đến cạnh dưới của xu hướng là dưới 1007 đấy. À, nếu tháng sau tháng sau thì có thể hướng đến vùng 166x tối đa đấy nếu nó tiếp tục điều chỉnh đi xuống nên chúng ta cần chờ đợi đóng cửa tháng và chúng ta cũng không loại trừ khả năng cẩn thận với một đợt breakout giả cũng nên có thể là giá vàng uh, hiện nay kháng cự ở trên chat ngày này nó đâu đó rơi vào 1910 có thể giá vàng breakout giả lên độ hai mấy 30 25 30 rồi quay xuống thì cũng chịu tất nhiên là với những chày đánh khó như thế thì dừng lỗ phải chịu thôi đấy cá nhân tôi thì vẫn thiên về quan điểm là tuần tới giá vàng sẽ đi ngang thôi lên trên chín chúng ta lại bán thôi còn dưới 16 1860 chúng ta lại mua đó. dừng lỗ tầm 7 đến 10 giá thôi còn chốt lời thì tầm 25 30 giá thế là phù hợp chúng ta đánh như vậy thôi chưa chưa có diễn biến gì bất ngờ cả đối với thị trường đó là về cậu vàng còn ờ, về chứng khoán thì tuần qua nói chung không phải tuần qua mà ba mấy tuần gần đây rồi thị trường chứng khoán Mỹ chỉ đi trong biên độ 2% thôi, rất là khó nhìn. Đấy, chúng ta nhìn căng đến tuần này, 3 tuần liên tiếp rồi. À, 29.800 cho đến à, 30.300, biên độ 2% trong 3 tuần thì bây giờ gần như là thị trường à, đi ngang đứng im rồi, không giao dịch gì cả nhé Chúng ta nên chờ thị trường thoát ra khỏi cái xu hướng đi ngang này chứ cả một tuần đi trong biên độ ừ, hai phần trăm thì khó lường quá lưu diêu quá không không thể không thể giao dịch được ở cái khu vực này nhá cả một tuần hai phần trăm thì thôi nhìn thì điểm vẫn to thực ra về phần trăm nó rất là ít Đấy. chúng ta nên chờ ờ, thị trường mà tất nhiên là chúng ta chờ breakout xuống thôi nếu breakout lên có lẽ chúng ta nên đứng ngoài bởi vì có thể breakout giả Đấy. chỉ số Nasdaq cũng vậy Nasdaq 100 cũng vậy cả một tuần trước đi trong biên độ rất là hẹp rất nhiều phiên Đó. cứ đi ngang phè phè này chúng ta giao dịch gì ạ à? ba phiên liên tiếp đi trong biên độ 1% thì giao dịch gì với một thị trường nó đang biến động rất là điên cuồng mà tự nhiên nó hiền lành một cách bất ngờ thì chúng ta cũng cẩn thận Đấy. giống như sư tử mà tự nhiên hiền lành như mèo là cẩn thận bởi vì nó có thể lại xù lông bất cứ lúc nào do vậy những lúc này mà nhà cái nghỉ thì chúng ta không nghỉ thôi đứng ngoài quan sát đối với thị trường dầu đây Wikipedia đây tuần qua thì thị trường dầu cũng vậy biến động thì hai phiên tăng hai phiên giảm đóng cửa gần với mở cửa nhưng có một chút lưu ý nhé là nến nến của thị trường dầu là ra một nến đảo chiều nhá một cái nến người treo cổ đấy mà sau một chu kỳ tăng dài mà xuất hiện người treo cổ này thì khả năng rất cao là tuần sau dầu xuống tất nhiên là khả năng cao chứ không nghĩa là cao do vậy chúng ta sẽ ưu tiên là canh bán thôi Bây giờ đỉnh của giá dầu tuần trước là ở 492. Như vậy chúng ta canh bán, bây giờ đóng cửa đang là 483. Chúng ta sẽ canh bán thôi. Mở cửa mà đâu đó tầm quanh 49 dưới 49 chúng ta bán, chúng ta dừng lỗ một giá 50 chẳng hạn. Còn chốt lời thì chúng ta mở ra vô tận thôi, không biết được. Bây xuất suốt người người treo cổ chúng ta mở cho nó rơi chán thôi. Còn ngắn hạn trước mắt nếu nó rơi nó sẽ hướng đến vùng giá đây. Đấy, ngắn hạn hướng đến 45. Xa hơn thì là 43. Xa nữa thì xuống dưới ba 37 rồi 33 nó vu bờ lắm nhưng nói chung là xuất hiện người treo cổ chúng ta bán có thể dừng lỗ một giá ăn 5 7 giá là bình thường Đấy. đúng sai thị trường quyết định thôi <clears throat> đó là thị trường vàng dầu chứng khoán còn đối với các uh, cặp tiền tệ forex thì chúng ta sẽ xét chỉ số DXY trước để chúng ta có một cái nhìn nó tương đối đấy tuần qua là một tuần chỉ số DXY đóng cửa và mở cửa gần như bằng nhau nhưng mà cuối cùng nó lại ra một con búa đấy một con búa đảo chiều bạn nhé đấy, một con búa búa trên chat tuần trong khi đó thì giá của chỉ số DXY hiện nay thì đang nằm ở vùng quá bán khi chỉ số DXY nằm ở vùng quá bán chát tuần thì không chát tuần thì đang mấp mé chưa vùng quá bán bạn nhé 33 nhưng có phân kỳ có phân kỳ cảnh báo đảo chiều tất nhiên là phân kỳ này nó không được gió nét quá đấy chắn ngày thì đã thoát lên khỏi vùng quá bán rồi đấy do vậy là trước đó thì đầu tuần nó cũng có một cây búa đấy, cây búa đảo chiều và sau đó thì giá chỉ đảo chiều nhích nhẹ thôi chưa phản ứng gì cả chắt tuần chúng ta một cây búa đảo chiều như vậy chúng ta hết sức lưu ý cẩn thận nhá chỉ số DXY rất có thể sẽ bước vào một đòn đảo chiều tức là đô la sẽ mạch lên tất nhiên là chúng ta chưa biết cái búa này là xịn hay không đấy sai thì thôi nhưng rất nhiều khả năng là đô la sẽ mạnh lên nếu đô la mạnh lên thì đồng nghĩa việc các cặp tiền tệ khác sẽ xuống giá so với đô la trong tuần tới đây là nhiều khả năng bạn nhé. còn vẫn có thể là búa giả thì chúng ta chưa biết được đấy búa giả búa thật chưa biết được nhưng nếu với những ờ, chỉ báo như hiện tại thì rất nhiều khả năng đây là búa đảo chiều và đô la index tuần tới sẽ tăng rồi là index tăng thì các cặp tiền tệ khác sẽ giảm đó như vậy thì ưu tiên của chúng ta sẽ là ưu tiên canh bán luôn các cặp tiền tệ khác bây giờ chúng ta sẽ xét cụ thể từng cặp tiền tệ <clears throat> thứ nhất là cặp EU EU thì cá nhân tôi đánh giá nó biến động rất hẹp tuần trước chúng ta canh mua đúng giá nó về điểm đó chúng ta mua nhưng mua xong nó tăng không đáng kể đây chúng ta mua quanh 1260 đấy mua xong giá nó chỉ lên đến 1210 50 pip đóng cửa 12 180 lên xuống không đáng kể euro có lẽ chúng ta nên tránh ra thôi euro đang tiếp cận cái đường hỗ trợ chen trên daily nhiều khả năng nó sẽ phá đường hỗ trợ chen này và nó tiếp cận chen dưới bởi vì chen đấy hơi dốc nó sẽ tiếp cận đường chen dưới đấy và nếu nó tiếp cận đường chen dưới này thì điểm hỗ trợ của nó sẽ ở đâu đó quanh 11 uh, 870 1 1900 cơ như vậy chúng ta phải chờ EU giảm đâu đó tầm 300 pip nữa chúng ta mới mua lên được do vậy EU có lẽ chúng ta nên đứng ngoài bán thì tôi cũng không khuyến nghị nếu nó break out cái chen này các bạn mới được phép bán nhé chưa break out chen thì không bán được đấy tùy theo điểm chạm break out chen thôi đấy các bạn lưu ý nếu mà điểm chạm gần nhất của nó thì là 1.1240 đấy đối với u cạc thì tuần trước chúng ta canh bán khi nó test lại chen thực tế test lại chen và nó quay đầu nó giảm luôn đúng không ạ chúng ta canh bán quanh đây 1.12930 1.12950 đấy giá quay xuống giảm được 100 pip thôi nói chung không được nhiều nhưng ít nhất cũng được 100 pip chúng ta tạm hài lòng với thành quả đó tuần tới thì chúng ta vẫn canh khu vực này để chúng ta bán thôi 1.12930 2950 thôi chúng ta cứ dừng lỗ 560 pip và chốt lời tầm 150 200 pip thì là phù hợp AU thì có lẽ chúng ta không nên làm gì tôi cũng không nhìn thấy tín hiệu gì của AU cả mặc dù AU cũng có dấu hiệu nhấp nháy nến đảo chiều nó cũng gần ra nến ờ, người treo cổ đấy nhưng mà nến của nó không được đẹp bóng dưới thì rất là dài nói chung là AU thì nếu các bạn mà mua bán của nó có lẽ ưu tiên canh bán thế thôi các bạn ưu tiên canh bán tại đỉnh cũ này nó đã ra đến người treo cổ rồi 0.76 0.7620 dừng lỗ 60 pip còn chốt lời 200 pip Uzi thì nó biên độ rất hẹp chúng ta không giao dịch gì cả nhé GU thì tuần qua diễn biến nó khá là bất ngờ đấy nhảy xuống tạo gap sau đó lại đi lên nhưng nói chung GU thì vẫn đang gặp cái kháng cự đây có thể có dấu hiệu mua hình hai đỉnh trên H4 do vậy nếu tuần tới chúng ta vẫn ưu tiên là canh bán thôi bởi vì như chúng ta phân tích là EU uh, uh, Ờ, đồng đô la index đi lên đô la index đi lên thì các cặp tiền tệ khác đi xuống mà đi xuống thì chúng ta ưu tiên canh bán thôi do vậy đối với ờ, GU thì chúng ta canh bán quanh đỉnh cũ nhé, sai thì thôi sai dừng lỗ quanh 1.3600 1.36 trăm cộng trừ 10 pip đấy chúng ta dừng lỗ 60 pip nhá còn chốt lời chúng ta chốt lời hai ba trăm pip nữa thôi đó nếu tạo hai đỉnh thậm chí có thể test lần nữa để tạo ba đỉnh rồi nó đi xuống hơn đó GG thì nó lại đang mấp mé cái chen và nó vượt 140 do vậy có lẽ GG chúng ta lại không làm gì nhá chúng ta đứng ngoài quan sát GU thì chúng ta kỳ vọng hai đỉnh ba đỉnh nhưng mà GU GG thì không do vậy GG chúng ta đứng ngoài GN thì chúng ta cứ đúng kỹ thuật thôi test cảnh chen chúng ta cứ bán thôi đấy GN thì cái khu vực 1.1 1.9 120 1.9 150 này khu vực này là khu vực nó test chen chen nó cứ dốc là lên chúng ta cứ bán bán ở khu vực này dừng lỗ 60 pip còn chốt lời 2 300 pip thế thôi đó là toàn bộ chiến lược à, giao dịch tuần tới tuần cuối cùng của năm à, năm 2020 là một năm à, đầy bất ngờ à, à, thị trường thì biến động nó có một cái có thể gọi là bất bình thường theo cái tiêu chuẩn cũ còn có thể nó là bình thường giai đoạn mới cũng nên nhưng cá nhân tôi thì đánh giá năm nay là một năm thị trường diễn biến nó khá là nhiều bất ngờ à, có một đặc điểm tôi chỉ lưu ý với các bạn là à, thị trường à, tiền tệ thì các nước ồ ạt in tiền và nguyên tắc thì tiền in thì giá các hàng hóa sẽ tăng như vậy về chung và dài hạn cậu vàng của chúng ta sẽ hoàn toàn tăng nhé ưu tiên của chúng ta là ưu tiên cậu vàng xuống để chúng ta mua lên đấy Đặc biệt nếu xuống được nghìn bảy dưới nghìn bảy đấy là điểm mua lý tưởng. Quan điểm tôi dài hạn vàng sẽ tăng. Ờ, hai nghìn rưỡi, ba nghìn hay bốn nghìn thì tôi chưa biết nhưng cá nhân tôi đánh giá vàng sẽ tăng tăng rất mạnh à, và các thị trường hàng hóa thì cũng sẽ tăng tăng rất mạnh trong chu kỳ hàng hóa các bạn cũng lưu ý một chút điều đó còn lại thì các thị trường tài chính các thị trường đang có những quả bong bóng thì bong bóng thì chắc tất nhiên là sẽ vỡ có cái là vỡ sớm hay vỡ muộn vỡ lúc nào thì chúng ta không thể định được nhưng các bạn lưu ý một chút còn nếu mà các bạn muốn tìm hiểu về thị trường thì các bạn nên tìm hiểu lại uh, xem kỹ lại các dấu hiệu khủng hoảng uh, đợt tái thiết năm 1929 1933 cá nhân tôi thì không đánh giá đợt tới là suy thoái kinh tế đâu đợt tới có lẽ nó sẽ phải là đại suy thoái bởi vì nó là vòng quay nợ thôi cái chu kỳ giảm nợ dài hạn các bạn có thể xem lại những cái lý thuyết kinh tế đấy chu kỳ uh, nợ ngắn hạn thì là 5 đến 8 năm thì đấy là gây ra những cuộc khủng hoảng thập kỷ nhưng chu kỳ nợ dài hạn thì là 7 80 năm sẽ gây ra những cuộc khủng hoảng thế kỷ và chắc chắn là cái cuộc khủng hoảng ngày đòi nợ sẽ đến nên năm 2021 cá nhân tôi đánh giá nó sẽ là một năm cực kỳ khó khăn đối với thị trường tài chính do vậy đặc biệt là chứng khoán đấy, ờ, bất động sản và nhưng nó sẽ lại là một năm cực kỳ thành công đối với thị trường hàng hóa đặc biệt là nhóm kim loại quý vàng bạc bạch kim hay là nhóm các mặt hàng hàng hóa cơ bản thiết yếu tiền bơm ra hàng hóa sẽ tăng lạm phát thì mã sẽ xuất hiện vấn đề là trước hay sau sớm hay muộn thôi và lãi suất sớm hay muộn sẽ được kích hoạt tăng cá nhân tôi đánh giá lãi suất sẽ tăng tăng sớm hơn dự kiến rất là nhiều à, ngay cả Fed cũng thế sẽ không giữ được lãi suất thấp đến 2023 đâu tôi nghĩ giữ được hết 2021 đấy đã là thành công rồi à, thôi ok à, năm cũng hết rồi chúc quý vị có một năm ờ, giao dịch ờ, thành công tuần cuối cùng của năm thì quý vị nên nhớ nhé hạn chế giao dịch bởi vì số ngày giao dịch nó cũng ít mà chúc quý vị có một tuần ờ, mới giao dịch thành công và có những ngày nghỉ cuối tuần Tết dương lịch vui vẻ